Chào các bạn, shop hàng nội địa Nhật rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm Bao rau đi 150 hàng USA, máy chạy 4 sò nhô Motorola Mỹ cao cấp, toàn bộ linh kiện cao cấp giáp thủ công, kỹ lưỡng, đặc biệt. Công suất 480W rất mạnh mẽ, rau đi 150 đặc trị các dòng loa Mỹ rất hay, bát mềm, sâu, âm thanh chi tiết, nhạc tính xuất sắc. Các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ với shop qua Zalo 0909306149, shop gửi hình chi tiết và tư vấn thêm cho các bạn nhé.